Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Sau dự án xây mới 9 tuyến đường sắt đến năm 2030 vừa được chính phủ phê duyệt, thì ngày 21 tháng 10 năm 2021 vừa qua, Thủ tướng đã ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cảng hàng không Sapa, Lào Cai. Đây là một thông tin vô cùng nóng không chỉ với Lào Cai nói riêng, mà còn với cả nước nói chung, bởi Sapa là địa điểm du lịch từ lâu đời, thu hút lượng khách trong và ngoài nước vô cùng lớn. Mặt khác,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 ngày 21 tháng 10 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1773 QĐ-TTG về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Sapa, tỉnh Lào Cai, theo phương thức PPP, với tổng mức đầu tư lên đến 6.948 tỷ đồng. Theo quyết định của Thủ tướng, địa điểm xây dựng sân bay Sapa tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, dự kiến nhu cầu sử dụng đất của sân bay là 371 hectare trong đó giai đoạn 1 là 295,2 hecta, giai đoạn 2 là 75,8 hecta. Giai đoạn 1 thực hiện từ năm 2021, sân bay Sapa được xây dựng đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C theo phân cấp của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO và là sân bay quân sự cấp 2, công suất 1,5 triệu hành khách trên năm. Giai đoạn 2 hoàn thiện thực hiện sau năm 2028 hoàn thành các hạng mục của dự án để sân bay đạt công suất 3 triệu hành khách trên năm. Dự kiến thời gian thực hiện dự án sân bay Sapa là 50 năm, gồm thời gian xây dựng 4 năm, thời gian khai thác và thu hồi vốn là 46 năm. Dự án chia thành hai thành phần. Dự án giải phóng mặt bằng thực hiện theo hình thức đầu tư công. Dự án xây dựng sân bay thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT. Sơ bộ tổng mức đầu tư là 6.948 tỷ đồng, trong đó tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 4.183 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 2.765 tỷ đồng, tổng vốn nhà nước là 2.730 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng, tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống hạ tầng. Nhà đầu tư huy động 4.218 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, nhà đầu tư huy động 2.990 tỷ đồng nhà nước tham gia 1.193 tỷ đồng, gồm 600 tỷ đồng ngân sách trung ương và 593 tỷ đồng ngân sách địa phương. Giai đoạn 2, nhà đầu tư huy động 1.228 tỷ đồng, vốn nhà nước là 1.537 tỷ đồng. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án sân bay Sapa. Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện dự án đúng quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí. Đây không phải là lần đầu tiên sân bay được xây dựng tại Lào Cai. Cách đây vừa tròn 100 năm, năm 1921, chính quyền Pháp đô hộ đã cho xây dựng sân bay Cốc Lếu có vị trí tại thành phố Lào Cai hiện nay – phục vụ mục đích quân sự và áp đặt chế độ thực dân cai trị. Đến nay, trước yêu cầu phát triển, tỉnh Lào Cai đã trình chính phủ chủ trương đầu tư xây dựng cảng hàng không Sapa với vị trí xây dựng tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Đối với Lào Cai, việc đầu tư xây dựng cảng hàng không là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trên thực tế Cụ thể là tại Quy hoạch Tổng thể Phát triển Kinh tế Xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã xác định mục tiêu xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm kinh tế của vùng và cả nước về công nghiệp khai thác, chế biến sâu các loại khoáng sản. Tỉnh Lào Cai cũng có vị trí cầu nối đặc biệt quan trọng trong tuyến hành lang kinh tế côn minh Trung Quốc, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh của Việt Nam. Với thế mạnh phát triển thương mại, dịch vụ cửa khẩu, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, là tỉnh có các khu, điểm du lịch lớn của Việt Nam và mang tầm vóc quốc tế. Năm 2019, Lào Cai đón 5,1 triệu lượt khách du lịch. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng khách giảm. Dự kiến đến năm 2025, con số này sẽ tăng lên 10 triệu lượt. Bên cạnh đó, Lào Cai là điểm trung chuyển, đầu mối của nhiều tour tuyến du lịch trong nước và quốc tế. Phần đông du khách có nhu cầu sử dụng phương tiện vận tải hàng không từ Lào Cai để giảm tối đa thời gian di chuyển. Với tiềm năng, lợi thế sẵn có, những năm qua, Lào Cai đã thu hút nhiều nguồn lực, các doanh nghiệp lớn tới khảo sát, nghiên cứu, đầu tư như xây dựng các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, hệ thống cáp treo, đầu tư dự án tại khu hợp tác qua biên giới, dự án sản xuất tại các khu công nghiệp, khu công nghiệp, thương mại, khu đô thị của tỉnh. Tỉnh vùng cao, biên giới Lào Cai có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng và an ninh, nên việc đầu tư cảng hàng không lưỡng dụng càng trở nên cần thiết và cấp bách nhằm đảm bảo tính cơ động cao trong phòng thủ và công tác cứu hộ cứu nạn. Dự án cảng hàng không Sapa khi hoàn thành cả hai giai đoạn, có tổng diện tích là 371 hecta, đạt cấp 4C, theo tiêu chí của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, đủ điều kiện cho máy bay dân dụng cỡ lớn như A320, A321 hạ cất cánh. Khi hoàn thiện, cảng hàng không có đủ năng lực đón 3 triệu khách trên năm. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 6.948 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách nhà nước và huy động từ các nhà đầu tư chiến lược. Hình thức đầu tư hỗn hợp bao gồm đầu tư công, đầu tư đối tác công tư PPP và đầu tư BOT xây dựng, kinh doanh, chuyển giao. Năm 2014, cao tốc nội bài Lào Cai hoàn thành giai đoạn 1. Ngay sau khi đưa vào khai thác, vận hành đã thổi luồng sinh khí mới cho tỉnh Lào Cai. Trong đó có một số ngành kinh tế như du lịch, dịch vụ, thương mại, thu hút đầu tư phát triển vượt bậc. Giao thông luôn là huyết mạch của nền kinh tế xã hội. Dự án sẽ tiếp sức mạnh, chắp thêm cánh cho tỉnh Lào Cai tiếp tục bay xa bay cao trên những tầng bậc mới. Trên đây, các bạn vừa cùng Lên Đô Thị đến với dự án xây dựng cảng hàng không Sapa và sự cần thiết của dự án này đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai, một tỉnh biên giới miền núi phía Bắc. Tác động tích cực của dự án là không thể phủ nhận, đúng không các bạn?